Với những thành tựu đạt được những năm vừa qua, ông Đinh Văn Nơi xứng đáng được ghi nhận với một cấp bậc hàm mới. Từ nay chúng ta gọi ông là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Hy vọng Thiếu tướng Nơi sẽ tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và luôn tạo được niềm tin tưởng từ phía nhân dân.